anh em. Thì hồi, hồi nãy mình có nhận cho tất nhận định cho tất cả anh em. Cái video trước là mình nhận định cái trận giữa Atalanta và Cremonese cho tất cả anh em rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái nhận định cái trận của Inter Milan nha anh em. Thì anh em thấy trên bảng xếp hạng Serie A thì Inter Milan đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 50 điểm sau 27 vòng đấu thì vị trí đầu bảng là đang là Lazio đang có vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 52 điểm chỉ cách biệt thằng Inter Milan với cái mã tỷ số là hai điểm thôi thì còn trong khi đó thằng Valentina đang đứng vị trí trên bảng thứ 9 trên bảng xếp hạng nha anh em và có 37 điểm sau 27 vòng đấu nếu mà trận này à, nếu mà trận này thằng à, Inter Milan nếu có thể thắng được thằng Valentina trong cái trận này cách biệt chỉ bằng một bàn thôi thì thằng Inter Milan sẽ vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng và có 53 điểm sau 27 vòng đấu nha, 28 vòng đấu nha anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến hoặc cái đội hình chính thức của thằng Inter Milan và Valentina thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội phân tích cho tất cả anh em xem luôn nha thì mình sẽ phân tích đội chủ nhà trước nha anh em đội chủ nhà là Inter Milan thì anh em thấy trong cái chuỗi trận gần nhất của Inter Milan thì Inter Milan đang có cái chuỗi gần nhất là bị dướng thẻ đỏ rất là nhiều thì trận vừa rồi à, gặp à, Inter Milan gặp Juventus trên sân nhà của mình thì Inter Milan đã để Juventus đánh bại với cái tỷ số là 1-0 do Inter Milan đang bị thẻ đỏ nha anh em. Bị thẻ đỏ Inter Milan mới để bị thua 1-0. Trước đó thì tên đấu trường đấu trường của cúp C1 á, C1 châu Âu thì Inter Milan đã để hòa thằng Porto với tỷ số là không đều. Thì trước đó nữa thì Inter Milan ăn Porto với tỷ số là 1-0 thì Inter Milan đã có giá đi vào cái vòng trong vòng 1/8 của thằng à, cúp C1 rồi nha anh em. Thì à, anh em thấy cái phong độ trước đó nữa của Inter Milan đang rất là tốt trên mọi đấu trường luôn nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, à thành tích gần nhất của bên Florentina thì anh em thấy Florentina trong cái mùa giải này Florentina đang có một cái thành tích là vượt trội trong những trận đấu gần nhất thì anh em thấy Florentina trong những trận gần nhất thì Florentina toàn thắng và để hòa trước Empoli với tỷ số là một điều còn bao nhiêu trận trước đó nữa Florentina toàn thắng thì anh em thấy cái phong độ của thằng Florentina đang rất là tốt trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì à, còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà thì của thằng à, Inter Milan thì anh em thấy chỉ có trận rồi là à, thằng Juventus hạ được cái chuỗi bất bại trên sân nhà của Inter Milan thôi. Anh em thấy trước đó Inter Milan thắng Ly với tỷ số 2-0 nè, thắng Porto 1-0 nè, thắng Unice 3-1, thắng AC Milan với tỷ số 1-0 thì à, thắng Atalanta với tỷ số 1-0 thì anh em thấy trên sân nhà, Inter Milan chả ngán một ông lớn nào ở ngoài giải ờ, Serie A hết nha anh em. Từ giải Serie A tới giải ờ, C1 châu Âu thì Inter Milan chả ngán ông lớn nào khi được đấu trên sân nhà của mình hết. Còn bên phía thành tích mà chơi trên sân khách của thằng Florentina thì Florentina hầu như chơi trên sân khách cũng đang có một cái thành tích rất là tốt, đang thành tích vượt trội trong những trận gần đây thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất thì Florentina chỉ để thua đúng ông lớn là Juventus thôi. Trước đó thì thắng uh, uh, chỉ có tin Balaga với tỷ số là 4-0 nè anh em thắng Verona thắng Cremonese thì nói chung á đá trên sân khách mà thằng à, Valentina làm khách trên sân những cái đội bóng yếu thì Valentina mới có cái tỷ số là thắng cách biệt còn Valentina đến làm khách những sân của ông lớn thì Valentina toàn thua không anh em thấy đây Valentina để thua thằng Juventus với cái tỷ số là 1-0 tuy là Juventus cũng vẫn là ông lớn ở Serie A thì Fiorentina chịu không nổi nha anh em thì Fiorentina chỉ làm khách á, ở trên sân của những cái đội bóng mà yếu thì Fiorentina nó mới có ăn được cái bàn thắng cách biệt thôi còn không thì Fiorentina toàn thua thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đối đầu của hai đội khi trong những trận trước đó thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì à, Inter Milan đã thắng hết 3 trận và để hòa một trận thì anh em thấy cái trận gần nhất Fiorentina để thua thằng à, Inter Milan trên sân nhà của mình luôn thì thua với cái tỷ số là 4-3. Trước đó nữa thì Valentina để thua thằng Inter Milan với tỷ số là 3-1 thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau trong 4 trận gần nhất thì đã ba trận hai trận nổ tài rồi nha, hai trận ờ, thì hai bàn. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong cái lịch sử trận gần nhất của thằng Valentina và Inter Milan trong cái lượt đi của thằng uh, à, Serie A luôn nha anh em. Về mùa giải 2022 2023 thì trận đó Inter Milan ăn với cái tỷ số là 4-3 trận đó thằng Inter Milan chỉ chấp cái mã kèo là 0,7 0,25 nhưng mà cái trận này nhà cái đang đánh giá cao thằng AC Milan đang chơi thằng Inter Milan đang chơi trên sân nhà với một cái phong độ đang rất là tốt thành tích tốt trên sân nhà của mình thì nhà cái đưa mã kèo rất là sâu thì trong cái trận đó anh em thấy tới 8 thẻ vàng 8 thẻ vàng anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì hai này giống như kỳ phùng địch thủ với lại đang tranh vị trí trên bảng xếp hạng thì nó đá rất là nhiều bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài thẻ mạnh tay cho mình chủ yếu anh em chơi bóng đá anh em đầu tư để anh em kiếm lợi nhuận chả cần biết anh em đánh thẻ hay đánh góc đánh trên đánh dưới đánh tài đánh xỉu gì hết nhưng mà cái kèo nào mang về lợi nhuận cho anh em thì mình sẽ nhận định cái kèo đó cho tất cả anh em thì anh em thấy cái kèo tài thẻ này anh em có thể đầu tư vào cho mình mạnh tay được nè còn mình sẽ tiến vào cái phần góc nha anh em phần góc thì anh em thấy trong cái trận đó nguyên một trận đấu mà chỉ có ba quả góc thì hai này nó đá kiểu sao mà chỉ có ba quả góc nhưng mà tới 7 bàn thắng thì anh em thấy hai thằng này nó chỉ đá chính diện rất là nhiều không có đá cánh thì anh em thấy trong một cái trận đấu 7 bàn thắng nhưng mà góc nó chỉ được có 3 quả tính tổng kết quả ba góc luôn chỉ có 3 quả thì anh em thấy hai thằng này nó tấn công về hướng chính diện rất là nhiều không có tấn công về cánh thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu góc mạnh tay cho mình thì anh em thấy trong 7 bàn thắng đáng lý ít nhất cũng phải được 10 quả góc nhưng mà nó chỉ có 3 quả góc nguyên một trận thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu góc mạnh tay cho mình nha thì chủ yếu những cái kèo phụ này nè anh em đầu tư càng mạnh tay thì anh em tỷ lệ anh em húp càng cao còn cái kèo chính á, nhiều khi nó còn tuồn còn tích à, anh em còn có thể đầu tư anh em bị gãy kèo còn những cái mã kèo phụ gốc này anh em cứ đầu tư vào đi nó lịch sử nó đã như vậy rồi thì nó bây giờ hiện tại nó cũng vẫn như vậy nha anh em thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo xỉu gốc và thêm cái mã tài thẻ nữa thì tỷ lệ anh em rất là cao thì anh em thấy trong khi đó cái lúc đó thì cái đội hình của Inter Milan đưa vào với sơ đồ là 352 hàng công cao nhất là Martinez nè nè Lautaro Martinez thì lúc đó thằng Lukaku chưa có sự góp mặt của Lukaku trong trận đấu này thì có sự góp mặt của Lukaku đang có cái phong độ uh, thành tích đấu rất tốt nha anh em trận vừa rồi thì Lukaku về sự à, góp mặt trong cái đội à, tuyển quốc gia thì Lukaku đã ghi được một hai bàn thắng gì đó Lukaku đang có cái phong độ quay trở lại rất là tốt nha anh em thì bởi vậy anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng Inter Milan chấp 0.775 được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 mã tài thì anh em thấy trong trận gần nhất hai thằng sẽ gặp nhau tới 7 trái banh thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2,75 cho mình được nha và anh em nằm trên ờ, Inter Milan chấp 0,75 và tài 2,75 thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì đây anh em có thể chốt kèo là cái phần chốt kèo Serie A của trận Inter Milan và thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là Inter Milan chấp 0,75 mạnh tay cho mình nè. À. Đây, anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Inter Milan chấp 0,75 nhưng mà anh em vào nhẹ nhẹ thôi cái tài 2.5 á à, chủ yếu cái tài 2.5 này anh em vào mạnh tay cho mình cái mã kèo tài này nha còn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo tài cho mình vào cái mã kèo tài một một trái luôn nha anh em một quà thì hiệp 1 anh em cứ vào cái mã kèo tài còn góc á, thì hiện tại cái bảng lên kèo cho mình thì à, cái bảng hơi nhỏ mình chưa có lên kèo góc cho tất cả anh em còn cái kèo góc mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em thì anh em cũng biết mình nhận định cái trận này mình kêu anh em chủ yếu á, là nhấn mạnh cho anh em là chủ yếu anh em nằm cái mã à, xỉu góc tài thẻ anh em chỉ cần nằm hai mạnh hai cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em núp rất là cao nhưng còn những cái mã kèo là giống như trên dưới tài xỉu này nè thì mình nhận định trước trận đấu cho tất cả anh em nên nó chưa có đội hình anh em muốn mà nhận được cái tỷ nhận được cái mã kèo chính xác nhất á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc là cái telegram của mình để mình đưa tất cả anh em vào nhóm để mình cập nhật cái kèo chính xác nhất cho tất cả anh em trong cái trận đấu sắp diễn ra và chuẩn bị bóng lăn thì anh em sẽ có cái mã kèo chính xác để anh em đầu tư mạnh tay còn bây giờ mình nhận định trước trận đấu cho tất cả anh em nên nó chưa có cái đội hình mình không phiên anh em vào mạnh tay mình chỉ cần phiên anh em vào nhóm của mình để anh em được nhận mà những cái mã kèo này để